đâm lê cho bán nhạc chia ly rồi thôi xích lại gần em chút nữa đi để cho tim em đỡ lạnh lùng

tìm xưa đêm tiếng nữ nhau em xin mượn cung đàn tâm sơ những đường tâu hoài nước nở go. giờ trông thấy lừa